Ulo ko tayo, kaya, ulo. Ulo ka. Tabi, tabi, tabi, tabi, tabi. Anaw! Ôi trời ơi, trời ơi. Ê, ê. Cả hai của em ớt hơi, hơi chặt vinh này. Cái móng à. Yeah, tàn tiếc ấy thôi à lấy lấy lấy lấy tiền cái đây Mình mau nát rồi máu nè Đấy đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ui. Đúng là bắt. Đâu quý không bắt lắm, lát đỡ rồi nữa.